Video có phân đoạn và có phụ đề, nhấn vào bánh răng ở màn hình xem video để tùy chỉnh và nhớ xem mô tả video. Ok, tôi đã tìm hết khu vực tên là Đầm Lầy. Lúc này chúng ta sẽ đi phần xe cắt. Lưu ý khi mà đi ở Đầm Lầy, tôi sẽ thấy những người lục chỗ gần sống này. Khi đi Đầm Lầy, bạn sẽ học được kỹ năng này, bắt buộc phải làm như vậy. Để mà thao dõi thám, nha. Đây là mối nguy hiểm, rất nguy hiểm nha. Bạn thấy không? Một con 500 máu và sát thương đầu tư, nó là kẻ địch, enemy vào đây bị nó quất trúng một phát rồi tôi không cái cách các bạn phải đánh nhau với nó con này rất là khó đánh cực kỳ khó đánh luôn và nó, bạn thấy nó quất hai cái chứ là cộng lại là xa rất là sắc tương rất là cao 68 hai phát quất của nó 68 là hơn nửa cây máu quất lần hai nữa là xong đấy là chết luôn này. cho nên là đôi khi nó không gỡ sống hay đi biến mất không đó bây sẽ đi uh, ra sát đó đi ra này đó xuất hiện cầu ngọc không? ám sát đó bây giờ tôi sẽ cắt xây bây giờ đây là tất cả tổng hợp là tất cả nhiên liệu đầu tiên mà chúng ta cần có này đây là tất cả nhiên liệu đầu tiên và có thể vừa vừa mà vừa, bạn có thể đi hái hoa đèn trước cũng được ha còn đây là nguyên liệu cần thiết đầu tiên nha rồi chúng ta bắt đầu chế tác này bạn nhìn kỹ nha lấy vào học một cái rồi chúng ta sẽ chế cho mình một cái ba lô thưởng ok có cái này chưa rồi tiếp theo là cái sản nha rồi tiếp theo cho mình một cái à, bản thẩm luôn đó bạn thấy vừa nó chế tác của mình rất là hay nha tiếp theo là máy cấp 2 đó tiêu tốn nguyên liệu khá là nhiều nha rồi chúng ta chế cho mình cái máy cấp hai chúng ta chế cho mình một cái đường chế cho mình một cái giáo để có dịp một vậy rồi tiếp theo bạn chế cho mình 16 cục đá sạn tiếp theo bạn chế cho mình hai đầu bát điện tiếp theo bạn chế cho mình một cọc thu lôi thường là sấm sét sẽ lấy đi sẽ sẽ gây sát thương tới 20 em nếu bị sấm sét đánh trúng còn vâng, à, những bạn không nên đến đứng giữa đồng trống nha, đứng giữa đồng trống thì sấm sét có chắc chắn sẽ nhắm vào bạn những bạn nếu đứng gần những cái cây và cọc chèn thì chúng sẽ nhắm cái cây trước bạn cái tay bảy chế cho mình giáp vào thịt tất cả không đặt ra nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt máy cấp 2 tức là máy giả kim ở cổng tiếp theo bạn chế cho mình một lò lửa hút nhiệt tiếp theo bạn chế cho mình lò lửa và đặt nó ra và tiếp tiếp bạn đặt cái nồi ra rồi chúng ta đang hoàn tất một cái chạm tạm thời để các cho những người đi việc những người mà mới vào để mà tắt tút tiếp theo bạn cũng tiếp tục cho mình chế một cái nồi rồi chúng ta sẽ chống được một sợi bọc bằng cách này chúng ta sẽ thụ được ờ, tại khách sạn rồi tiếp tục chế cho mình một cái lò lửa rồi khách sạn tiếp tục bị đốt nữa về việc đánh chó và nuôi mèo khối lượng kỹ thuật di chuyển linh hoạt di chuyển linh hoạt à, à, à đây đúp zombie đốt đi đó một nó chuẩn bị cắn nó sẽ sửa một cái cắn một cái nhìn kỹ nhìn kỹ là thấy là thật sự khéo nha cho nó sủa bạn phải cho nó sủa từ từ đó đó nó nó sai nhịp sai nhịp từ từ cho nó sủa một cái nó nó cắn một cái hai cái ba cái rồi cứ ba cái đó sẽ xuống một lần nhìn kỹ nha một cái hai cái ba cái một hai chạy cũng có cách khác nè một cái bỏ hai cái đánh một cái chạy đánh một cái chạy đánh một cái chạy đánh một cái chạy đánh một cái chạy đánh một cái chạy rồi chúng ta sẽ có được thịt quái tuy nhiên một chú mèo không thể nào chống được năm con chó chỉ thế chúng ta sẽ có cái khác và chúng ta sẽ thử và chú mèo sẽ chuyển sang tấn công một chó tất nhiên lũ chó rất là lòng chúng ta có một cách khác bằng cách triệu hồi Abigail đó với những người chơi Abigail ở đây có một chế độ nổi giận thì sắp được chuyển sang chế độ tấn công animation rất tự động chủ động cầm con chó đó mình thấy sát thương diện động. đang hiện tại là lúc ban ngày chỉ có 13 thôi lưu ý nhân vật Wendy có sát thương đem tay được thấp nhất trong tất cả nhân vật nên vì thế thuộc đều thuộc vào Abigail lưu ý ở chế độ tấn công chúng rất hung hãn tấn công bất kỳ thứ gì cho nên bạn phải thực sự cẩn thận khi Abigail chết cái giá phải trả là Wendy sẽ mất 15 não khi Wendy thì mất có thể có tận 30 não cho nên bạn thực sự cân nhắc để như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? chỉ sai chế độ phòng thủ bây giờ chúng ta sẽ thu hồi Abigail ở chế độ bình thường thì chỉ hồi một máu về chúng ta thu hồi Abigail cái giá mất 15 não Abigail nữ chúa của loài ma nên không có con ma nào dám hiện diện trước nữ chúa trừ tiểu hồn em bé ở các ngôi mộ dẫn theo tiểu hồn để tìm kỷ vật linh hồn. Khi càng gần kỷ vật thì tiểu hồn sẽ phát tín hiệu radar ngày càng lớn sau đó quy đổi thành hồn để chế tạo lọ bắp hỗ trợ Abigail. Ở video Wendy bạn thấy tab cuối cùng ở dưới tab ba đỉnh vàng chứ hồn gọi là Glory và nếu không thu hồi Abigail và thả tiểu hồn đi sẽ khiến người chơi khác gần đó não, bạn sợ ma không? Tiếp theo, đây là gò chó xanh. nơi sẽ sinh ra lượng chó vô hạn Nhưng mà sẽ có thời gian ra spawn chó khá là lâu Cho nên là bằng cách này bạn có thể farm được căn chó Bạn vừa nhìn thấy một trong những loài chó đã bị tuyệt chủng rất là lâu và chúng chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn liệu chúng là người xấu chăng không chúng là chó zombie mà đã xem một bộ phim kinh dị với lượng sát thương khá hơi bị cao với 40 máu một bát cánh cho nên tuy nhiên với lượng với, với số máu khá là thấp và chúng ta sẽ đánh ngay bây giờ một con này chắc là sẽ dễ với bạn thôi hí hí hí hí rồi ừ nó vui rồi em sợ thấy vậy và chắc sáng sẽ rơi ra hai răng cho một cái nữa nè chết ngọn ra cái ai tụt tụt tụt tụt tụt tụt tụt chỗ này nó gần nhất và chắc chắn sẽ rơi răng có không nên không nên đánh ở nhà nó đây cháy nhà thì có tuổi xuất hiện vào mùa hè như này ừ, nha anh tuổi gì à dạ. bà vừa thấy quay quay đi sáng lên chú loài chó này có khả năng đóng bằng những con mồi xung quanh nếu nó chết nếu bạn dính với màu trắng càng nhiều thì có bạn bị đóng băng càng cao cho nên hãy, hãy thực sự cẩn thận khi bị đóng băng tức là đang bị khống chế đây ồ oh, nhìn nó to chưa một cú răng của nó hồi đủ giết người rồi này tao tưởng tao sợ mày cả thằng rồi tao còn đập cái chuyện nói là bốn anh này của mày con chờ nữa chưa ai à ai à ai à bà căng được bà bạn đấy gì vậy một mười lăm gì vậy em nói ờ, ê ê chơi thế ê chơi bẩn này ê thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi bẩn ê cái thằng chơi nếu bài gặp qua bạn tìm cho mình một cái tổ nhận nếu bạn muốn gặp được tổ nhận hoặc ít nhất là một tổ họ và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một quá trình à, chạy thoát bởi ban con này khá là mạnh và có thể gọi là chúa tể con lò sói đây chúng ta sẽ gặp được những con thỏ và chúng ta bắt đầu quá trình chạy trốn của mình chúng sẽ chuyển sang à, dí thỏ hoặc cách khác là bạn nên chạy trên đường nhé chạy tốc độ chạy vô là sẽ có thể là đọ lại so với con chó kia khi mà chạy, chạy hết tầm thì chúng sẽ ngưng tuyệt đổi theo bạn nha và chúng sẽ chuyển sang giết theo thỏ đồ thỏ là cả những gì cuối tinh duy nhất của bạn ok chúng ta chạy thoát khỏi đội chúng này và chúng hết tiếp theo này và dần ngoài tầm lúc này sẽ có biểu tượng trong trước khi đánh nhau với nó có một vài điều thật sự thú vị đối với mèo cho mèo nào nó không chấp nhận à vậy cho nó miếng thịt nào mình thấy chỉ số lovely chứ à đó đang nói cái gì vậy ô oh, hạt ngô đây là một trong những hạt phục vụ cho việc nông nghiệp hả chúng ta có nên giết nó không khá là lợi ích đấy bạn thấy chỉ số lovely chứ đó bất kỳ con vật nào cho ăn có thể một số con sẽ hiển thị chỉ số lovely tức là yêu thích bạn tức nghĩa là bạn đã kết bạn thành công với một đối tượng đó và nó sẽ sẵn sàng giúp đỡ và đánh nhau với bạn ok tức là sẽ bảo kê bạn giống như đủ heo tất nhiên riêng của heo sẽ là câu chuyện khác heo có, khả năng biến thành một con heo tiểu phù khi bạn chặt cây nó cũng sẽ chặt cây theo với số lượng heo càng nhiều chặt cây càng hiệu quả tuy nhiên cô khuyến khích tất cả các bạn khi sử dụng heo nên sử dụng cây lẫm cành chỉ có duy nhất loại cây lắm cành đó sẽ không sinh ra kiểm lâm luật kiểm lâm sẽ giết tất cả những công công nhân heo của bạn điều đó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất farm gỗ của bạn từ đó khi mà cây nó quá già chúng sẽ trở về giai đoạn cấp 1 tất nhiên cây đây là, đây là cấp 2 cấp 3 là cái cấp mà chúng ta cần phải thu hoạch trước khi chúng biến lên về cấp 1 một cái cây nhỏ xíu như vậy rõ tới rồi thì còn gì nữa mèo ơi bảo vệ ta nè nó đéo chịu kìa nó đéo chịu kìa không chịu à đòi thịt đùi mới chịu ai à không chấp nhận thịt nhỏ heo miết ok cứ việc mà tới đi chùa ồ nó vừa nhảy là sẽ cắt ốm con khỉ này tao chưa kịp nhặt nè chỉ vì thế khi nó nhả ra bà thật sự nhanh tay mà nhặt nha chỗ tới kìa anh còn còn đợi cho áo do ấy họ thốn chưa một khách mười lăm mày cắn nó hai mươi rồi nó bắn tới hai mươi một mày chết chết cái liền à thôi giờ là kẹt khiếp khổ quá vâng mẹ là một đối tượng rồi bên đời gác trà thậm chí mình có thể cho mình ăn ngay cho nó ăn cỏ và một số thứ mà nó hay vù vù và bắt lấy hãy để ý chúng hay bắt chim chúng hãy cho nó ăn lông chim cũng được bây giờ trời nữa đập nó thôi chúng ta mình đánh một cái cái đã một cái chạy rồi nó hết dĩ đeo rồi tiếp tục quay lại gõ một cái nữa này cái nữa mà chạy rồi nó hấp thụ được mình rồi mèo khá hiền nha một hai ba chuẩn luôn đuôi mèo à chắc là tôi à, cũng nói rồi có thể farm ở gò cho săn nhưng có một khách khác nữa đây ở khu sa mạc đây là khu đảo này đó là khu sa mạc của uh, à, DF này và hai khu này thường sẽ có rất nhiều xương động vật có nhiều xương động vật và có nhiều rất nhiều đầu đó của động vật rồi bạn sử dụng cái uh, hammer ha. sử dụng cái bố này để đập này thì nó sẽ có xác suất đâu đó ba phần ba ba phần trăm rơi ra răng chó nhân phẩm nhé à, và cứ đập hết ở hai khu ờ, chúng đất hết để xem có được con chó không khi có được con chó thì chúng ta sẽ chế cho tiếp theo là vết bẩn bao như vậy chúng ta cần tự nhận thế nào gọi là nhận bắt đầu để dụ lũ nhận ra vì đang ban ngày chúng chỉ ra vào lúc xế chiều vì thế tôi sẽ đặt lên bạn nhờ của chúng à chúng ta đã con kìa thôi đâu quá thể thôi rồi bạn chạy cái đường nhá hãy tốc độ chạy để hết là tôi tốc tốt này tao con này đông quá kêu bị chạy thôi chạy qua chạy đi thì chúng ta chỉ một mình thôi chạy chạy tiếp chạy tiếp chạy tiếp ok một con đánh hai con đánh rồi chúng sử dụng, vậy ra tôi sẽ dí theo chúng ta sẽ cục lúa bắt đầu và chúng dạ, ta không được rồi chúng ta đã báo động chúng và chúng đó là hậu quả của việc bạn đánh gần quá tổ không nên đánh gần tổ nha Dạ, là con này sơ tượng của chúng ta đầu thôi và đây đâu có rồi đăng cách này chúng ta sẽ chia để chạy rất dễ thôi rất dễ thôi rất dễ thôi rồi con nó ham ăn nữa chắc thôi ham ăn gì đồng đòn này chơi ngu một triệu mà thôi bằng cách này bây giờ còn bao nhờ anh ta còn bốn con chứ là chỉ còn sáu con từ từ mà cấu thôi chia để chị nào con này dễ đánh mà đậm đen rất dễ đánh lên đây nó ngu thì chịu nè ngu thì chịu nè mày ngu mà chịu mày ngu mà chịu ôi thôi mày ngu mà chịu mày ngu mà chịu còn cái nó bị thọc bóc bạch nó bị sọc luôn rồi nó cứ giờ cấu rồi rồi đừng có đốc đó hạt nhìn làm gì Spiderland là một trong những công thức phục vụ cho việc chế tác thuốc hồi phục trong tóc sinh tồn à bây giờ tôi đã bị đẫm máu không sao cả thôi thôi thôi sau một hồi đánh nhau chúng ta đã không còn con nhện nào chơi luôn đây phá cậu nó ha con nhện chiến binh đỡ người ta đỡ người ta có trầu giả đi có trầu giả đi để đánh được con này bạn bẻ chồng nhắm lực những lúc nghe nha bạn nhắm tiền lúc nghe đó cứ việc là làm đó cứ việc là làm đó cho mày nhảy đó cho mày nhảy đó cho mày theo đó rồi đánh 1 2 3 4 chạy sau đó bảy công 1 2 3 4 5 6 7 8 làm được nha vậy là 7 phát rồi mẹ công không gian đó 1 2 3 4 5 6 bỏ dạ. rồi rồi rồi bây giờ tóc hồi phục phải không nữa thuốc hồi phục ô oh yeah ô oh, sướng rồi bây giờ chúng ta sẽ có bị mắc bẫy đó không rồi ờ, chia cho chị thôi Trời ơi dễ dàng chưa Nên thấy thế nào chưa Nhận tuổi vậy Trăm ba con nhện Băm ba đè Cá lá lè Đồ môi hay nhà mày đang bị phát Băm băm băm rồi, chúng ta được một lượng 6 tơ nhà thì tơ nhà sẽ góp mặt trong công thức mới công thức tiếp theo đó chính là gì liều liều chúng có liều rồi ấy da trời tối rồi hả ngủ thôi ấy da cái giá phải trả mất rồi tôi đã có cái nhà này sẽ chế cho mình test tổng bao ok bet vào ba 33 não đuôi mèo ok đuôi mèo sẽ chúng ta sẽ chế cho mình một cái mũ lông mèo bạn có thể chế một, cái này cũng tác dụng giống như mũ lông mèo chỉ khác là nó không có khả năng dự ám 60 phần trăm như mũ lông mèo nếu bạn không có đôi mèo thì bạn có thể chế tạm thời cho mình một cái một chóc ok chúng ta chỉ còn một bàn tiếp theo bạn chế cho mình một cái bao lon heo vì tôi đã thấy cái lượng ờ, hành trang không còn đủ nữa rồi rồi chúng mình chế cho mình một cái bình tưới nước đổ đầy 100% đó vì sáng chiều anh ấy vô nhà ngủ rồi nó cách gọi khá là hay đốt nè bây giờ cháy nhà rồi đừng để nhà nó bị cháy nha rồi sẽ đặt đọc cây nông nghiệp à được đấy được đấy được đấy nếu bạn không thấy hoa ừ ừ ở dưới hành động có rất là nhiều thậm chí là cần nó vô tận luôn ồ trái đèn nó vô tận mà và tất nhiên cái giá phải trả cho ra mắt cùng Glamour sinh vật tạo ra cái, cái dịch nhầy mỗi giờ nhầy sẽ hồi bốn máu nhưng mà sẽ tự trừ khá là nhiều máu và Scrummer là một trong những thứ được chế tạo ra Samtree phá tuyệt ngoài ra ở Clamor có một cái sáo khác nữa và đây hậu quả của việc chúng ta không dẫn Clamor và Clamor về nhà đây chỉ là còn mối quan kỷ niệm hiện tại đã loại bỏ một tính năng khác tên là bản Return Again khi bạn phá tượng Clamor thì sẽ rơi ra một cái bản thảo tạo ra All Tree rồi là cái thảo tạo ra một cái chuông cổ chúng cậu sẽ gọi ra một cái super boss đấy super gọi là cái chỗ là một con uh, chân to thì xác tôi có cái con chân to rơi xuống sẽ là một càng đam tại vì chiến mà bạn rung chuông rồi mình sẽ rung chuông và một lần để kích hoạt chuông rồi rung lần nữa thì chân to sẽ bắt đầu xuất hiện chú ý né chân to này nhá nếu không nó sẽ giảm chết bạn không chỉ có heo sói không đâu có một số sinh vật thù địch khác như chó sói cũng có, khả năng tấn công một con golemon và còn mới có một tác dụng khác là tăng não khi đứng gần cờ thì bạn sẽ cảm thấy vui lên tăng 6.6 não một phút một kẻ địch trước theo chúng ta cần phải giết gần như là bắt buộc vì vậy để chịu điều đó chúng ta phải cần dùng sáu lưu ý sát thương của con này có 100 đen vì vậy bạn khi dùng sát thương thì nhiều và đây là phần thưởng đặc biệt nhất mức 670 nã một phút dự án 120 phần trăm ngoài ra nó sẽ rơi ra nhà rơi ra một phần thưởng khác chính là nhà của con hải nã và đây là nhà của chúng chỉ một ông chúng mới xuất hiện cái nhà tuyệt đối không được làm một cái nhà gần chạy hai mã nếu không chúng sẽ không xuất hiện đâu phải thật sự xa cái chỗ hai mã ra để làm cái cái cái cái cái chạm chạm kham chờ cái chạm hai mã xuất hiện lúc đó bạn mới bắt đầu quá trình farm hai mã để có răng hai mã làm chạy đi bộ tiếp theo là về 6 tầng ban bạn ta thấy 6 phần chỉ còn một lần sử dụng nếu không nó sẽ bị phá hủy vì vậy chúng ta một cách khác để mà vô tận được ờ, uh, 6 tầng bằng cách sử dụng gậy cấu trúc tất nhiên bạn sẽ đi view. phần này thì bạn có xem bạn phải có thể lên youtube xem nha ở đây sẽ bắt đầu được phép theo các điều thú vị về lũ heo mình sẽ nói cho bạn biết nhớ lũ heo này ăn đi ai giờ tôi theo kìa ô yêu mình rồi kìa bạn thấy chỉ số quen nét là gì do ăn tiếp nè ồ chỉ số lovely đã tăng tới 11 phút à giờ dạ, được đấy đang cho ăn cái nữa nè à, chỉ số lovely đã tăng tới 17 phút 3 trên 14 bây giờ tôi khá là nghi ngờ vụ dịch vụ này nha thôi thì cho con khác ăn vậy à chỉ số thời với lại chỉ số thời tối đa của nó là như là 20 phút cho nên này hết sức lưu ý khi đầy chỉ số lớp đi nó sẽ không thể ăn thêm điều này đồng nghĩa với việc nếu cho ăn quá no thì nó sẽ không thể ăn tiếp tục thịt thịt quái được nữa và bây giờ mình sẽ cho ăn một cục nữa để biết như thế nào con này cũng mới vào thành động này của tôi này ây chuyện gì xảy ra vậy năm hai năm tờ heo cái gì vậy oh hello á giờ á giờ rồi bây giờ sẽ xảy ra cái nữa nè rồi trời tôi sẽ hướng dẫn bạn chơi nó luôn con heo này vừa biến thành đồng mình luôn giữa giờ giờ đó một khi mà nó đánh con heo này thì toàn bộ lũ heo khác sẽ vây lại đập nó đập con heo sói luôn nhưng lưu ý đừng để chết con heo này thời gian nó biến thành có giới hạn nó nên tranh thủ giết nó lúc còn đang biến heo sói nếu không thì mất con cấp bốn thịt loại bây giờ để bắt đầu nữa một hai chạy một hai chạy một hai chạy một hai chạy một hai chạy một hai chạy một hai chạy cả dạ. Wow Đục whisky Đựng hai thịt kìa Vậy là cứ bốn thịt quá sẽ đổi đựng được hai thịt thường À Ồ Vậy heo sẽ Sẽ là cách để xây nhà lợn ương À Nếu bạn đọc nhà lợn ương Tôi không khuyên khích làm điều đó Không một số anh em hay đọc nhà lợn Đó là cái suy nghĩ ngu ngốc với việc đốt à, một bảy khúc sẽ sinh ra một con lợn rồi cứ lấy một thịt quá cho nó ăn Oh yeah À dày không? Đó Ok À tôi vừa thấy đây có dây sẵn này Tại mình mua Một điều đáng chú ý nếu bạn muốn chia vào một cái ba lô thì cần kia còn nó là bạn Bạn thay đổi cái ba lô là được Ok đã có slot Nhưng mà đồ là chúng ta mất thì chắc có cạp cả, cả. Tiền bạc gì nữa Danh lợi gì nữa chứ khỏe gì nữa ăn uống gì nữa món ngon vật lạ gì nữa đi du lịch bạn có thể sử dụng sáo nha để ờ, là chúng đi ngủ hết rồi đi thầy có dùng sẽ có thể sử dụng sáo vâng chúng vừa chạy qua một đêm ờ, rất mát mẻ <laughs> và chúng ta tôi được 18 con bò đó là chỉ để chế cho mình một cái mũ mùa đông ok một 120 đồng cái đó là tác dụng tương tự cái cái mũ nồi của của Matos thì tôi thì bạn cũng vừa xem rồi đây chỉ là sai tạm thời một một cái bài nào cũng hơi ít nếu bạn mặc nguyên set này thì cộng với cái này thì sẽ là nhiều hơn rồi tiếp theo bạn chế cho mình một cái dù ok dù là trong nước chín là phần trăm kết hợp với cái mũ dốc cao là một 110 phần trăm rồi tiếp theo bạn chế cho mình một cái bộ sửa chữa quần áo ok và tất nhiên là bộ sửa chữa quần áo này để khâu rồi nha theo cùng cái khâu của the field này nó có hiện lên nó báo vậy thôi nha ha cuộn kim khâu tác dụng ờ, chỉ cần có cùng cái khâu là mọi đồ và dạ, cũng khó mà ờ, hư được ha nó sẽ có năm lần sử dụng đó là sử dụng sẽ hồi 50 phần trăm độ bền của trang bị tiếp theo bạn chế cho mình một cái chế mình một cái đầu chim và chúng ta sẽ một cái bắt chim ok đây có các này và bạn đi xa đây nhé và chờ đợi không được để bất kỳ thứ gì quay kèo và đảo gần cái bẫy nó không chim nó không có đầu xuống đâu con cũng không lo lắm và chúng ta đã bắt được con chim tiếp tục bạn chế cho mình thêm hai đá sẹn. như bạn thấy độ đói thì sẽ ảnh hưởng tới khăn chế tác của Willona đối với tất cả farm tất cả thì trong quá trình bạn farm mình kiếm cái gì đó để bỏ bụng đi nếu không sẽ cho đói đấy lo mà làm nhiều quá thì cũng quên ăn quên đói cũng không có được đâu nha rồi một lần nữa là chế cho mình máy cấp hai ra trái máy hai chắc là cũng trống khoảng một slot này pha gỗ vào rồi tiếp tục bạn pha cho mình một stack vàng nữa nhé một stack vàng nữa rồi tiếp tục bạn pha cho mình một một stack một stack đá bốn chục cái nữa nha wow nhìn con ngựa kêu có két có két ồ quân mã không niên hiệp sứ mã đã đến lúc chúng ta phải đánh tôi mã ý thôi thông minh thật là thông minh Người thông minh tới mức độ này Sống không lâu Ui, bắt đầu go ok nó làm hí ok bỏ ok bắt đầu lại nè như vậy là không có ra kia tại vì chúng ta sử dụng lửa đó là không nên nha để tìm thấy những con khẩn niên mà giúp chúng ta có được ghia để mà chế vào tủ lạnh thì tác dụng tủ lạnh để giữ giữ thức ăn ờ, là giữ những thứ lâu hư hỏng hơn đó sẽ giữ độ tươi của thực phẩm này và một số uh, thứ thực vật khác ha ở đây là sẽ cái khu này nha và chúng ta tìm một khu khác nè nhân phẩm cả hoa xui hả hoa xui hoa xui sẽ có những khu vườn khác không đây khu này đôi khi cũng sẽ có này đó hoa xui thôi nha bạn vậy nhất con thần tượng nếu mà bạn dù nó hoặc bất kỳ bot nào khi tới hồ bắt mai nha mày á thì giống vẫn bị tiêu đốt giống như bị dính sát thường bởi cái cây đó tuy nhiên tại hồ chung nhau này có một con super boss và chỉ đánh người chơi và nếu mà chúng gặp những con boss khác thì con rồng à, này sẽ bay đi nếu bị con rồng này mà dí và chi sát bạn thì thực là coi như là số phận bạn đã ai bài chỉ nên chạy trên đường nha nếu mà cắt đuôi nó là bắt buộc nó chạy trên đường và mình mới chạy khác với nó Ngoài việc đánh các cổ máy xe, mã và tượng, bạn dùng sẻn đào mộ và bắt cỏ lăn ở sa mạc để xem nhân phẩm có tốt không? Nếu may ta sẽ được bánh răng cho tủ lạnh đào mộ có khả năng rơi ra vòng sự sống chuyển độ no thành máu, khi vòng sự sống 0% sẽ mất khả năng cộng hai não và chỉ còn hồi sinh khi ám vào nó. Nhớ chế tạo lồng đèn ở táp ngọn lửa.